Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021, tức ngày 23 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm ngọ, tháng tân mão, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm ngọ hôm nay là giáp tý, canh tý, bính tuất, bính thìn. Con giáp xung tháng tân mão là quý dậu, kỷ dậu, ất sửu, ất mùi. 1 tử vi tuổi Tý. Xem tử vi phương Đông 12 con giáp nói rằng hôm nay là ngày ngọ Tý tương xung, người tuổi Tý trong ngày chủ nhật không mấy suôn sẻ khi mà chuyện tình cảm rắc rối khiến cho con giáp này chẳng còn tâm trí nghĩ suy điều gì. Có duyên nhưng vô phận, hạnh phúc đến nhưng chẳng biết giữ gìn, để rồi khi mọi thứ tan biến mới hối hận cũng đã muộn rồi. Người tuổi Tý không biết tiết chế cảm xúc của mình, không trân trọng những gì mình đang có khiến cho tình cảm đang tốt bỗng bị hư hao, dần dần phôi phai theo năm tháng. Sự xuất hiện của kiếp tài là điểm báo họa phá tài đang đến rất gần, Do đó, hôm nay bản mệnh nên thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu bạn không tỉnh táo trước khi quyết định vấn đề thì tiền bạc trong tay sẽ chẳng còn là bao. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện ngọ Sửu tương hại khiến công việc trong hôm nay của người tuổi Sửu gặp không ít trục trặc. Dù con giáp này đã cố gắng để giành được cơ hội thăng tiến, song nhiều chuyện cản đường, công sức bạn vất vả bấy lâu cũng bỗng một ngày trở thành thứ người khác sở hữu. Trong ngày hôm nay đủ thứ rắc rối đổ ập lên đầu khiến tâm trạng của con giáp này chẳng mấy dễ chịu là bao. Chính vì thế, người tuổi sửu dễ dàng nổi nóng lên với người ấy vì những chuyện nhỏ nhặt không đau, khi nghĩ lại cũng thấy mình sai nhưng cái tôi quá lớn khiến bạn chẳng thể hạ mình xin lỗi nửa kia. Chính quan gánh đỡ, cứu vớt lại phần nào vận trình của bản mệnh trong ngày. Nhờ có năng lực của mình, mặc dù không may trong ngày hôm nay, song những thành quả bạn tạo ra thì không gì có thể phủ nhận được. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. ba Tử vi tuổi dần, Chủ nhật này là một ngày người tuổi dần tràn ngập những may mắn, các khí lan tràn. Bản mệnh được quý nhân tam hợp nâng đỡ trên chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách xuất sắc nhất có thể. Thực thần mang lại tài lộc cho người tuổi dần trong ngày hôm nay, do đó con giáp này nên tập trung để chớp lấy cơ hội tốt này. Sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, nhưng chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy. Hãy cố hết sức thi triển tài năng của mình và giành lấy tài lộc nhờ chính sức mình. Ngũ hành tương sinh cho thấy các bạn độc thân cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái, Sức hút từ sự tự tin sẽ khiến cho bạn trở nên quyến rũ hơn hẳn trong mắt đối phương, dễ dàng tìm được một nửa cho mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Bói tử vi trực tuyến 12 con giáp nói rằng mão ngọ tương phá, đây không phải là điểm báo tốt lành đối với người tuổi mão. Công việc có thể đang gặp phải một vài vấn đề nghiêm trọng. Mối quan hệ giữa con giáp này và đồng nghiệp này sinh mâu thuẫn, bất đồng trong quá trình làm việc cùng nhau, ảnh hưởng đến hiệu suất chung, công việc tập thể một khi xuất hiện mâu thuẫn nội bộ sẽ khó mà tiến hành suôn sẻ, hơn nữa quan hệ đồng nghiệp không tốt sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy tồi tệ khác. Khi đã hợp tác làm việc chung, cả bạn và đồng nghiệp đều cần cố gắng để đạt được sự hài hòa nhất có thể bởi điều này tốt cho cả hai bên. Thương quan giáng mệnh còn là điểm báo tai họa, vì thế nếu người tuổi mão đang kinh doanh, tốt nhất không nên tiến hành sự thay đổi nào trong thời điểm này vì vận may của bạn không được tốt. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, trong ngày chủ nhật cuối tuần này vì có thiên quan giáng họa khiến công việc của tuổi thìn trong hôm nay gặp chút vấn đề. Con giáp này có thể gặp phải nhiều điều thị phi ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và công việc. Bạn cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này để giảm bớt thiệt hại cho mình. Hãy coi những gì bạn đối mặt hiện nay như một thử thách mà cuộc sống mang đến để thử xem bản lĩnh của bạn ra sao. Rắc rối ra sao không quan trọng bằng cách bạn xử lý vấn đề đó như thế nào. Vì thế, đừng vì vậy mà bi quan. Thậm chí trong tình huống xấu nhất bạn cũng nên học cách suy nghĩ lạc quan vì đó là động lực giúp bạn vượt qua tất cả hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp, mối quan hệ của hai người ngày càng ổn định theo thời gian. Nếu tình cảm đã chín muồi thì đừng ngần ngại nâng cấp tình yêu để cả hai được bên nhau mãi mãi. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Ngọ Tỵ tương hội mang đến cho người tuổi Tỵ cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Con giáp này có thể giành được tình yêu của người ấy, để người yêu nhau cuối cùng cũng trở thành quyến thuộc thiên tài giúp sức hỗ trợ, người tuổi Tý này sẽ vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc, sẽ có quý nhân giúp tiền bạc để con giáp này vững tin hơn, vượt qua một số khó khăn hiện tại, có chút hy vọng nào lúc này cũng đều đáng quý đây nhé. Hỏa khí vượng nhắc nhở người tuổi tỵ cần chú ý đến sức khỏe hơn. Bạn nên sớm bắt đầu một kế hoạch tập luyện bài bản nhằm chăm sóc cho cơ thể thêm khỏe mạnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Đừng lười biếng nhé, thói quen đó nếu được duy trì lâu dài sẽ rất tốt cho bạn đấy. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân, bảy, tử vi tuổi ngọ, Tử vi ngày mới cho thấy ngọ ngọ tự hình là điểm báo tử vi cho biết người tuổi ngọ hôm nay sẽ phải gánh trên đôi vai mình nhiều nỗi buồn đau. Tình cảm trao đi nhưng không được hồi đáp khiến con giáp này có phần suy sụp về tinh thần. Tình cảm không được như ý nhưng bù lại nhờ có chính tài độ mệnh nên người tuổi ngọ vẫn có thể gặp may mắn về tiền bạc hoặc thành công trong sự nghiệp. Bạn nhận được những lời khen ngợi, đánh giá cao nhờ sự cố gắng bền bỉ. Thu nhập nhờ vậy cũng có thể được cải thiện. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 23 âm lịch nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh tre, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chiếm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần, 8. Tử vi tuổi mùi, Tử vi hôm nay nhận thấy người tuổi mùi đang đón nhận một ngày tốt lành với toàn những điều may mắn đến với mình. Ngọ mùi nhị hợp, chuyện tình cảm của các cặp đôi tiến triển vô cùng thuận lợi, ngày về chung một nhà có lẽ cũng chẳng còn xa nữa. Vợ chồng yêu thương và thông cảm cho nhau những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày tình yêu dần thăng hoa thành tình thân, hai người chẳng thể sống thiếu đối phương, dành cho nhau tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Chính quan nâng đỡ giúp người tuổi mùi khẳng định được năng lực của mình trong công việc. Đồng nghiệp nể trọng về việc bạn nói được và làm được, cấp trên tin tưởng giao phó cho bạn việc lớn. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ, 9. Tử vi tuổi thân. Trong ngày hôm nay thiên ấn xuất hiện giúp đỡ khá nhiều cho công việc của người tuổi thân, những vấn đề bất ngờ nảy sinh được con giáp xử lý gọn gàng, khiến cho không ít người phải ngạc nhiên vì năng lực chưa được khai phá này của bạn. Linh hoạt và năng động, đó là điều mà bạn cần phải phát huy nhiều hơn nữa. Hỏa khắc kim, đường tình duyên chủ nhật này của những người tuổi thân lại không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới, bày tỏ tình cảm với người mình thương. Đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và nhút nhát đến lạ lùng. Trong ngày chủ nhật này, vị trí của thai thần ở hướng chính nam phía ngoài nhà kho và phòng giã gạo,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 Thời điểm này, người tuổi dậu nên cố gắng tận dụng mọi cơ hội để phát huy hết sức mình, thể hiện được năng lực cá nhân cũng như khả năng lãnh đạo của bản thân. Đây sẽ bước tiến lớn của bạn trên con đường sự nghiệp, mở thêm nhiều không gian phát triển trong tương lai. Ngũ hành xung khắc khiến đường tình duyên của người tuổi dậu lại chẳng được thuận lợi như sự nghiệp. Con giáp này gặp phải những bất đồng và phản đối từ phía người thân của đôi bên. Hai bạn có nhiều khoảng cách cần phải vượt qua nếu muốn được sống hạnh phúc bên nhau. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn, 11. Tử vi tuổi tuất, trong ngày hôm nay được cục diện ngọ tuất bán hợp chỉ lối dẫn đường, chuyện công việc của người tuổi tuất suôn sẻ đến bất ngờ. Quý nhân xuất hiện, giải quyết hết những trở ngại ngang trở, bản mệnh không cần quá vất vả mà vẫn có được những gì mình mong muốn. Cuộc đời thật đẹp khi mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó. Sự xuất hiện của thiên quan nhắc nhở người tuổi tuất nên thận trọng trước khi bắt tay vào một dự án hay kế hoạch mới, nhất là những vấn đề liên quan đến giấy tờ hay pháp luật. Sự vội vàng, hấp tấp có thể bạn gặp rắc rối to khi không lường được những rủi ro tiềm ẩn. Ngũ hành tương sinh giúp cho người độc thân có thể sẽ nhận ra tình yêu từ ngay xung quanh mình. Con giáp này sẽ không quá bất ngờ khi nhận ra mình đã trao tình cảm cho người ấy, chỉ là trước giờ bạn vẫn đang tự lừa dối bản thân khi gọi tên mối quan hệ của mình dưới một cái tên khác mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi, tử vi 12 con giáp nói rằng tỷ kiến gây nhũng nhiễu nên người tuổi hợi dễ gặp những điều khiến con giáp này cảm thấy khó chịu như bất đồng ý kiến, đồng nghiệp chia bè phái, anh chị em lớn tiếng với nhau. Nếu gặp chuyện không vui tốt hơn hết là nên nhẫn nhịn đợi mọi thứ qua đi thay vì đối chọi gay gắt. Đường tài lộc trong hôm nay của người tuổi hợi cũng không được như ý. Nếu không cẩn thận, bạn có thể mắc phải sai lầm khi đầu tư sai hướng. Cơ hội kiếm tiền dù đã ở trước mắt nhưng chưa chắc nó đã phù hợp với bạn. Đừng để lòng tham che mờ mắt,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 Thank you.